mình ờ, sắp có một cái chuyến ờ, đi khá xa lâu lắm rồi mình mới có một cái chuyến đi xa lại như vậy cũng tương đương những chuyến chuyến trước đây mình đi là tổng cái chiều dài cả đi cả về chắc cũng phải ờ, hơn 2.000 cây nên là cái công tác chuẩn bị nó cũng phải thật là kỹ hôm nay mình làm một cái clip này để à, mình chia sẻ cho mọi người coi cho nó vui à, coi coi mình chuẩn bị những cái à, cái gì cho chuyến hành trình này ha thì à, đầu tiên đó là mình phải tham dự một cái cuộc họp một cái buổi họp với lại ban tổ chức cái thứ nhất là làm quen những cái thành viên ở trong đoàn điều này nó rất là quan trọng bởi giờ trong chuyến đi dài ngày và ở chung với mọi người thì à, nó nó nó, nó cần cái giao lưu nó nó thoải mái và nó vui vẻ để nó có một cái không khí nó uh, vui cho cả cái chuyến đi ha thì cái chuyến đi này mình kết hợp với công việc uh, không có lần nào mình đi mà chơi mà một trăm phần trăm cả uh, nó có đều có cái uh, nó gắn kết với một cái công việc gì đó phải làm thì à, hôm nay mình à, mình đi với à, mấy anh em bên CBC thì đây là cái địa điểm anh em CBC hay hay hợp nhóm và hôm nay cũng là cái địa điểm để mà ban tổ chức người ta bàn cái kế hoạch tour đi như thế nào chia mấy nhóm mấy giờ đi đi như thế nào cần chuẩn bị cái gì và phân công các cái thành viên bên nhóm libero và nhóm hướng dạ. dẫn còn lại các cái thành viên khác thì à, chỉ cần à, tuân thủ theo hướng dẫn là được mình có một cái buổi sáng rất là vui ở đây học xong rồi thì à, chia tay mọi người mọi người ra về để chuẩn bị cho hành lý tại vì còn có mấy ngày nữa, là đoàn xuất phát rồi mọi người mấy ngày nữa thôi mình về mình cũng chuẩn bị đồ mình cũng chuẩn bị ờ, sẵn vài món rồi nhưng mà phải kiểm tra lại coi còn thiếu đủ gì nữa không này Sài Gòn thì ờ, sáng thì ờ, nắng rất là nắng nhưng mà chiều bắt đầu là trời âm âm u rồi và cái khu vực miền Trung thì bắt đầu nó cũng vào mùa mưa bão rồi nên là cũng phải tranh thủ đi chứ không thôi là vào mùa mùa, mùa bão này lại không đi được thì à, mình chuẩn bị bảo dưỡng cái cho cái xe của mình mọi người xem ha mình tháo buri ra mình ngâm thì sau khi mình ờ, xịt cái dung dịch ờ, tẩy carbon mình đốt vào thì ờ, dùng cái loại này dùng loại này ha sau đó thì mình trung hòa cái dung dịch này lại bằng cái chai của nó luôn chai K2 chai K2 đó sau khi mình ngâm cái dung dịch K1 nó đâu 10, 10 15 phút gì đó thì mình trung hòa là bằng cách này sau đó thì mình hút hay mình hút hút ra xong rồi à, mình đề máy mình đề máy mà không có cắm cái dây buri vào ha cái dây buri mình vẫn để đây đó thì à, để cho cái máy nó lôi bê tông nó đẩy hết dung dịch thừa thì à, sau khi mình kiểm tra xong hết thì mình nổ máy để cho nó tống hết cái dung dịch còn thừa trong cái buồng đốt ra cái ống xả cho nó sạch và đây là một số cái hình ảnh cái đầu bít tông trước và sau khi mình tẩy bùa carbon ốc nhớt này nó có 500 để nó hút mấy cái đa giới những cái mạt sắt á là nó, nó trong lẫn trong nhớt nó sẽ hút vào thì khi mình uh, xả nhớt thì mình vệ sinh luôn trước khi mình lắp lại thôi thường mấy anh em uh, lâu lâu mới thay lần hay quên mở ra nó đen thùi à cái này mình vệ sinh rồi với lại cây này đi thì à, cái khí hậu nó khá lạnh thôi ừ, theo theo ờ, theo dõi khí hậu thì ờ, nó chỉ có tầm mười mấy độ à. đêm nó coi xuống chín mười độ cho nên là mình cũng không có dùng cấp nhất đặt dùng cấp nhất 40 thôi khởi động cho nó dễ ừ. với lại ờ, mình đi cái dòng này thì mọi người nói đi trên dưới 2.000 cây thì ok không vấn đề thì à, tour này khả năng mình đi à, dưới hai ngàn rưỡi cho nên mình đi cái dòng này là nó cũng à, phù hợp thì để coi thì sao đi một ừ, theo khuyến cáo nhà sản xuất thì nó phải từ một ngàn rưỡi trở lên thì nó mới phục hồi hết cái cái cái cái, cái công suất của cái nhớt này và động cơ theo chỉ số này nè cho nên cái này là bản nâng cấp ha thì ai quan tâm về giá thì đây nè 407 giá niêm yết nhưng mà mình mua hồi trước Tết à, lúc mà nó mới à, có hàng người ta cũng muốn mình à, tham gia thử nghiệm cho nên là là mấy cái bạn đó được cái giá tốt rồi để lại cho mình hàng xuất xứ Hà Lan ngoài ra thì mình làm thêm ba ống này nữa revive stali license chất hỗ trợ phục hồi động cơ thì trong này nó đã có rồi nhưng mà mình có thêm cái này nữa thì nó nó nó sẽ tăng cái thời gian phục hồi nó nhanh hơn thường thì một chai này đi với một ống này về ừ, sản xuất thì người ta nói là nếu mà thay luôn lọc nhớt thì 4 lít mà không có lọc nhớt thì 3 lít 8 thêm dòng GS 1002R thì nó như vậy à, mình thì không có đổ theo cái cuốn sách thứ nhất như vậy mà mình mình thâm nhớt ở đây mọi người thấy nó có cái nắp thâm nhớt nè có cái mắt đập đó. đó thì cái vòng tròn đỏ vòng tròn đỏ bên trong mọi người thấy không nó là cái mắt và mi này. cái đỉnh à, vòng tròn đỏ trên là mắt và dưới là mi thì à, mình mới đổ một chưa hết cái bình tư thì nó đã đầy rồi nhưng mà mình phải nổ máy nổ máy cho nó, lên lọc nhớt hết rồi mình đợi nó hồi nhớt thì rồi mình này thì mình à, nổ máy 2 phút xong rồi mình cho nó hồi lại mà nhớt lại thì lúc này nhớt nó đi qua lọc nhớt rồi nó bơm đầy cho lọc nhớt rồi cái phần còn lại nó sẽ hồi về cái cái à, cà xe chứa nhớt thì lý tưởng nhất là mực nhớt nó nằm ở dưới cái mực mắt một chút ừ. thì nó đảm bảo là đi xa đi không có hụt nhớt còn nếu mà nó, nó trên cái mức số lượng máy mình chập Windows in đều hết nó lên cái này nó đẹp ha trên cái mức trung bình trên cái mức trung bình nó được hết giờ mình sẽ bơm thêm cái à, dung dịch à, hỗ trợ thì sau khi ờ, mình nổ máy nó nóng rồi mình cho cái dung dịch cái uh, EX 120 vào xong rồi ờ, mình lại nổ máy lên một lần nữa để để cho nó, nó trộn đều cái cái hoạt chất này vào trong nhớt đó thì uh, khi mà nó trộn đều lên rồi thì uh, mình tắt máy là nó hoàn tất cái giai đoạn thay nhớt cái dòng shadow này rồi qua cái giai đoạn mình à, chuẩn bị à, hành lý nè thì ở đây mình có lều nệm hơi ghế võng túi ngủ bàn chén răng đồ này cái xe vân vân thì những cái loại này là thường anh em đi camping thì mới cần còn à, đi mà ở khách sạn thì cũng không có cần lắm tại vì trong khách sạn có hết rồi thì à, sau khi liệt kê hết cái danh sách này thì mình sắp xếp cho nó gọn vào hai cái thùng của xe thì hai cái thùng à, của xe thì mình mình mình sắp xếp một bên là vật dụng để trong lều một bên là ngoài lều thì à, à, hành lý mình à, mình đem theo là giống như à, mình mới nói ha xong thì à, mình à, sắp gọn vào hai cái thùng của xe cũng như thế này à, vật dụng lều áo mưa quần áo mưa nè um, nệm hơi nè vít lào gối nói chung là mấy cái vật dụng ở trong lều còn này là bên này là túi ngủ và đồ phụ tùng để sửa xe làm sao cho cái trọng lượng của hai thùng nó nó tương đối là nó ngang ngang nhau ha để chạy xe nó nó cân bằng nó dễ ha dễ chịu hơn tại vì không phải mình đi à, đường bằng phẳng không đâu mình còn đi à, đường off road Ờ, vào những cái khu cắm trại thì thường là đường rất là khó đi nên chiếc xe nó cân bằng nó vẫn dễ điều khiển hơn khi mình đi mình đem theo bộ à, một bộ giá lụi bộ giá lụi và một bộ giá nấm luôn hai thứ tại giá nấm thì những cái lỗ nhỏ nhỏ dễ nè còn lỗ nó to hơn thì phải giá lụi nó mới chịu nổi mình đem theo nó không có cần nhiều tại vì à, cũng có đồ ăn dọc đường rồi nhưng mà mình vẫn phải thủ một vài món ha ừ. đây thì mình đem theo lương khô lương khô đem theo mấy miếng tối mà có đói bụng thì ăn mấy cái này nó vẫn an toàn ha Đây đi dọc đường mà mấy cái quán ăn mà không có ổn á mình ăn mình sợ sợ nó sẽ bị rối loạn tiêu hóa thì ăn mấy cái này nó an toàn hơn nó không no nhưng nó đủ dinh dưỡng để cho mình không đói mấy cái loại này là mình à, sưu tầm của dân trekking nhé đi à, trekking đi bộ thì một gói ba gói vậy có thể trụ được cho một ngày đây là lương khô để dành cho đêm dạ. bây giờ đến tiết mục yêu thích rửa xe <laughs> không biết mọi người sao chứ mình à, trước khi đi tour là mình hay có thói quen mình rửa xe lắm tại vì không phải là chỉ để cho nó sạch nó đẹp đâu mà trong quá trình mình rửa xe mình xăm soi dưới xe thì mình sẽ phát hiện ra những cái điểm mà nó chưa có hoàn hảo mà cần phải à, làm lại cho chiếc xe à, cái bước này nó rất là quan trọng nhiều khi mình rửa xe rồi mình phát hiện cái con ốc này nó nó lỏng là dầu nhớt gì đó nó rò rỉ ra quanh ngoài thì mình biết là mình khắc phục lại trước thì à, thường là mình rửa xe xong thì à, mình sẽ làm luôn cái vệ sinh heo thắng cái cái thắng nó quan trọng lắm đi với mình là cái thắng rất là quan trọng đó, mình thường mình ben cái chiếc xe lên xong rồi là mình uh, rửa mâm xe rồi uh, vệ sinh heo thắng hàng xóm nó ca cải lương lâu lắm rồi mới nghe cải lương thì đối với dòng xe này thì mình thấy ờ, rửa xe nó thích thú lắm tại vì tháo nó cũng rất là dễ mấy cái phụ kiện tháo dễ lắm muốn rửa chỗ nào tháo chỗ đó rửa à ờ, chuyến này về thì chắc cũng cũng đến cái thời điểm bảo dưỡng giờ mình xịt à, xà bông mật tuyết lên rồi mình mình rửa thì chiếc xe thì à, mình à, cũng à, hai ba tháng rồi mình không có đi đâu xa cho nên nó cũng sạch lắm mình rửa sơ là nó ok để nó tạo ra một cái bàn bảo vệ trên lớp sơn để đi mưa gió rồi nó nó dễ trôi nó dễ trôi nó đỡ hơi dơ xe đây mình đi đường dài mà mình không có rửa xe được nên là trước khi đi mình nên tranh thủ mình rửa để cho chiếc xe nó đỡ dơ thì trên đường đi nó sẽ an toàn hơn đỡ hư hỏng lặt vặt hơn vòi nước thường nó cũng không cần vòi áp lực mạnh chi đâu chỉ trừ khi mình đi về vùng cát nó bám nặng quá thì mình phải dùng cái vòi xịt mình xịt để cho nó trôi bớt cát xe chạy trong phố bình thường thì rửa nó dễ sạch lắm nên là mình rửa thường xuyên á, thì bụi nó không không có bám nặng được bụi đất không có bám nặng được bây giờ mình à, tháo heo thắng ra mình rửa tại vì à, cái ma sát của cái đĩa với là cái má phanh nó nhiệt độ nóng nó cuốn đất rồi bản thân cái má phanh nó cũng bị mài mòn rồi cái đĩa nó mài mòn thì nó tạo lớp bụi kim loại mịn nó bám vào trong cái bít tông á thì khi mà mình dùng thắng thì bít tông nó chạy ra chạy vô thì nó dễ kẹt lắm và nó kêu Đó vệ sinh heo thắng ha. chà chà trong này mình chà xà bông là được rồi cho nó sạch sạch bụi nhất là mấy cái à, cái bít tông nè mình phải chà xà bông cho nó đi cái lớp cát bên ngoài đất nó dính nè rồi một hồi mình sẽ cho nó mình bóp thắng cho nó ra một chút mình làm vệ sinh luôn bên trong để cát đất đi nó nó nhét ở trong này nó nó cứng như cái phốt cắn dầu á nó sẽ hở cho tụt, nó tuột tụt áp ừ, suất dầu xíu mình sẽ tra mỡ bò vô mỡ bò cho phanh đó trong này cho nó nó trơn tru thì đi xe nó sẽ mất kêu phải ờ, vệ sinh luôn cái bát thắng bằng chè xà bông cho nó sạch cho nó đi hết cái bụi bụi do nó cái ma sát nè giữa cái đĩa với lại cái cái bố tháng xin ra rồi cái tiết mục sau cùng đó là mình phải chuẩn bị cho mình một cái thể lực tốt à, dẻo dai và bền bỉ tại vì đi xa mình xe to và nặng thì mình cần phải có sức khỏe